Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái cách chơi tài xỉu một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả Khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái nắp vào thôi Với cái bộ sản phẩm nắp tài xỉu camera anh em hoàn toàn yên tâm khi đưa vào trong sòng sới Khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được một cái nắp vào thôi Bao luôn với anh em là thử cục hít không dính không hít gì cả Khi vào chơi anh em đưa một cái nắp này vào đây nó chính là cái sản phẩm nắp tài xỉu camera đây là một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 hiện nay nó khác với những cái nắp trước kia là chúng ta sẽ dùng bằng cái sạc kim và cái um, đế của nó là cái um, phần này nó sẽ dày hơn so với cái nắp bình thường cũng như cái phần cạnh này nó sẽ dày hơn những cái nắp bình thường nhưng mà với cái nắp camera hoàn toàn không tang và mới nhất trên thị trường hiện nay thì anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng bao cho anh em về thử cục hít này kể cả là cục hít trắng này cũng hoàn toàn không dính không hít gì cả đây nó là cái ờ, bộ nắp camera dùng bằng sạc từ nó giống như là ở cái điện thoại iPhone X hiện nay chúng ta sẽ sử dụng à, sạc từ này không có sạc kim nên hoàn toàn không nhìn thấy cái kim sạc nó đâu khoảng cách từ nắp cho đến cái màn hình đây đứng xa từ 4 đến 5 mét anh em vẫn bắt sóng thoải mái thì anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 bây giờ tôi sẽ lấy hai cái nắp này. đây nó là cái nắp bình thường anh em nhé nắp à, bằng, à, bằng công cuộn hoàn toàn bình thường tôi sẽ so cái chiều dài cho anh em xem này đó anh em nhìn cái chiều dài hoàn toàn bằng nhau đúng không ạ cái nắp này hoàn toàn hai cái, cái nắp này chiều dài hoàn toàn bằng nhau khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được cái nắp này vào thôi và chúng ta sẽ có một người ở bên ngoài cầm cái màn hình như thế này và coi bên trong đứng xa 4 đến 5 mét cũng được nếu anh em nào muốn xa hơn có thể dùng màn hình dây khoảng cách của tối đa 50 mét khi sử dụng cái nắp này chỉ cần anh em đưa cái nắp vào và chúng ta sẽ lắc cái khi lắc này chúng ta lắc cái thì bên ngoài chúng ta một người cầm cái màn hình và bấm thì biết ở bên trong chắc chắn là về tài hay về xỉu rồi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em cái sự hiệu quả của cái bộ nắp tài xỉu camera không tang mới nhất 2020 hiện nay và đồng thời à, lát nữa tôi sẽ thử qua cục hít để à, thử cái nắp này đó như anh em nhìn này. một hai ba, xỉu đúng không chính xác luôn bây giờ là một bốn sáu. ở cái màn hình này có thể là anh em sẽ khó nhìn hơn một chút nhưng mà ở bên ngoài thì tôi sẽ dễ nhìn rất là dễ quan sát đây anh em nhìn đó 146 ấy. chính xác luôn đó, bây giờ là 236 anh em nhìn bởi vì ờ, qua cái màn hình này với lại ánh đèn nên nó sẽ ờ, hơi bị uh, lóa chúng ta sẽ khó nhìn nhưng mà khi anh em nhìn trực tiếp qua à, ở bên ngoài môi trường bên ngoài ấy, thì sẽ rất là dễ nhìn đó 236 ấy. bây giờ nó là 126 ấy. đây 126 đúng chưa chuẩn xác 100 phần trăm 156 đó anh em thấy nào chính xác 100% không sai một chén nào cả thì tôi thử qua um, test thử cho anh em uh, mười chén thì cái riêng về cái nắp camera này thì anh em yên tâm hoàn toàn 100%, là độ chính xác của nó tuyệt đối còn về cách thức sử dụng thì đây nó là cái sạc từ khi vào chơi thì anh em đưa cái nắp này vào và một người ở bên ngoài cầm cái màn hình và coi sẽ à, một người ở bên trong bắt cái ở bên trong biết là tài hay xỉu rồi thì chúng ta sẽ à, gạn mặt coi là giờ ừ, nền thì sẽ căng tiền của hai bên còn đây là cách sử dụng khi nào hết pin anh em chỉ cần cắm cái này vào đây cắm này sạc này là sạc của Samsung hoặc là của Oppo anh em cắm vào và để đây ngửa cái à, nắp này lên bây giờ hiện tại nó đang đầy pin nên đèn nó không chớp còn khi nào nó hết pin thì báo bằng đèn xanh ở đây nhé khi nào không chơi nữa anh em ngửa cái nắp này lên là được bây giờ tôi sẽ test thử qua cái à, cục hít cho anh em để anh em thấy là cái nắp này là hoàn toàn không dính không hít gì cả đây nó có cục hít trắng này anh em nhìn Đó, không dính không hít đúng không ạ hoàn toàn yên tâm người ta có kiểm bằng nam châm thì hay còn gọi là cục hít thì anh em cũng không lo về vấn đề bị phát hiện đây đây nó là cục nam châm đó chính xác rất là hiệu quả và rất là đơn giản khi sử dụng rồi tôi hướng dẫn anh em về cách ờ, chơi tài xỉu bằng cái nắp